Ok hello anh em Tôi rất vui vì được gặp lại anh em hàng ngày trên kênh của tôi Cảm ơn anh em rất là nhiều Và chúc anh em có một cái buổi xem clip vui vẻ anh em nhé Nếu anh em ờ, không để ý thì tôi cũng xin được thông báo Là với cái nỗ lực của tôi trong cái việc là ra clip đều hàng ngày Ở trên kênh thì trong hai tuần vừa qua thì trên kênh đã có thêm 200 lượt đăng ký mới <laughs> Tuyệt vời anh em ạ Thế là mọi cố gắng của tôi đã coi như là được ờ, đền đáp Coi như là một cái món quà nho nhỏ dành cho tôi Để tôi có thêm cái động lực phấn đấu ra được cái clip đều đấy, ra được cái clip đều đặn hơn cũng như là làm được những cái content những cái um, đội hình line up thú vị hơn dành tặng cho anh em nhá anh em nhá đấy, tôi rất muốn là những cái gì mà tôi cố gắng thì cũng được là mọi người công nhận đấy mọi người công nhận thì anh em công nhận thì anh em cũng mỗi người một like thôi nhá Uh, hôm nay thì ví dụ như hôm nay chỉ được 100 like ngày mai tự nhiên nó lại lên 200 like thì nó lại tuyệt vời luôn anh em <laughs> lúc đấy thì nó lại ui rồi nó đúng là gọi là những cái gì mà mình cố gắng là mình được uh, đền đáp xứng đáng đấy <clears throat> rồi chúng ta sẽ vào trận đấu ngày hôm nay anh em nhá hôm qua đấy anh em cũng biết được cái live up cũng cực kỳ là hay đấy chính là uh, gì nhở assassin đúng không kết hợp với divinity 6 assassin 4 liability kết hợp với cả 4 cọc ui rồi ôi counter meta rất là tuyệt vời lựa chọn rất tuyệt vời luôn hôm nay thì, thì, thì, thì chơi cái gì <laughs> hôm nay chơi gì thì đầu game ra như nào chơi thế thôi nha anh em nhá đấy rồi <clears throat> cứ cặp mà mua thôi đây cứ cặp mà mua thôi anh em ạ cặp hoặc là celery kết hợp được thì mua đây hiện tại thì có vẻ như là assassin cũng có thể là chơi được trong cái thời điểm hiện tại mà khi update xong ấy là cái bọn assassin này này Anh em ạ, à, nó được bắp hơi quá tay Đấy, bắp 9 assassin từ nhà phát hành là hơi quá tay đấy Mà tôi chưa chơi đâu nhá Chưa có bất cứ một cái clip nào ở trên kênh của tôi từ sau update là chơi 9 assassin đâu Hay là cái trận này chúng ta chơi 9 assassin luôn Nhè yeah. Ừ, 9 assassin nhá 9 assassin tí nữa tôi sẽ cố gắng là tôi câu cái con gấu assassin ra để chúng ta có thể có được cái sức mạnh từ cái con gấu assassin ok rồi đây nha, được đấy được đấy được đấy được lấy luôn cái chém lan anh em ạ có chém lan rồi đây có cái chém lan lấy luôn chém lan rồi xác định là chúng ta lấy đồ cho cái con gấu assassin anh em ạ Chuyện này được ok con ốc là không mạnh bằng con Skull Hunter đâu Để cho Skull Hunter Tí nữa mà cái con ọc cái này nó bắp vào cái con Skull Hunter Nó đẻ ra hai con con quái mạnh lắm Đấy, thậm chí là đây là có thể đấm thằng này được <clears throat> Ok Đấy, đẻ hai con quái luôn anh em ạ Rồi, mạnh chưa kìa Được đấy Đây rồi, anh em ơi Rồi, đây nó cái là cái sự lựa chọn đây rồi Còn gì nữa ba assassin ba assassin vào câu gấu uh, bán con này đi bán Sakuni up cấp anh em ạ up cấp vào cho vào giữ máu thôi ba assassin bây giờ chúng ta có hai con hai sao thì yên tâm mà up cấp thôi up cấp tự tin luôn anh em ạ mạnh con ọc này thực ra nếu mà bây giờ mà bắp thì chắc là cũng chả bắp được cho con nào mạnh cả nhưng mà nói chung là vẫn tự tin anh em ạ vẫn tự tin <clears throat> Hiện tại là nhìn thế này là biết là bây giờ đang mạnh nhất rồi Đang mạnh nhất rồi Đấy mà bây giờ nếu mà <clears throat> con orc ấy nó bắp ấy thì tôi nghĩ là bắp cho con đúng rồi đấy bắp cho con con con con sao breaker nó là mạnh nhất rồi hai cái phi tiêu hai phi tiêu rồi chứ còn nếu mà bắp cho cái con mấy cái con khác thì nó không được hưởng nhiều lắm bắp ví dụ bắp cho con ốc thì chắc là phế luôn rồi ấy da làm tí mất không nhở Goblin Mech không nhỉ? Uhm. Thôi cứ mua đã. Thực ra bây giờ cái cái nhiệm vụ chính ấy của tôi bây giờ là câu ra con gấu assassin anh em ạ. Đấy nó phải ra con gấu assassin chơi chín assassin nó mới đã. Gấu assassin bờ linh xong rồi là coi như là tung skill là clear một phát là chết hết con địch luôn. Đấy, quan trọng nó chính là con gấu assassin ở trong cái bộ này này. Nó là mạnh nhất luôn đấy. Chín assassin mà chơi gấu assassin nó là mạnh nhất rồi. Đấy còn sai linh các thứ thì nó chỉ là dâu Zodia phụ phụ thôi chứ còn giả sử nhưng mà nếu mà mà mà không ra gấu assassin thì chúng ta chắc là chúng ta sẽ thay thế bằng cái con cáo. <clears throat> anh em ạ, lấy đồ thì chắc lấy đồ cho gấu assassin luôn. Nhưng mà nhiều khi những cái trận đấu mà nó đen quá nó đéo ra đâu. Nếu mà, mà hy vọng là trận này có gấu sớm là nó sẽ ra là con gấu assassin. Ba sao? <laughs> có khi nào là như thế không nhỉ? Đấy thì <clears throat> cứ chờ hồi sau sẽ rõ thôi nhá. Ờ, bây giờ thì chắc là up cấp nhỉ up cấp tôi nghĩ là up cấp rau này lấy cái chuối anh em ạ đang có chuỗi thẳng rồi <clears throat> trong hai tuần này này thì có khá nhiều anh em mới có khá nhiều anh em mới xem kênh đấy theo cái số liệu của tôi xem ở trên youtube không phải 200 anh em đâu Mà nó lên tới hàng chục nghìn anh em Hàng chục nghìn anh em mới Đấy, nhưng mà có anh em là không đăng ký Chỉ có 200 anh em đăng ký mới Thì tôi rất hy vọng là các anh em mà Chả may chót coi như là yêu quý tôi nhá Thì các anh em chưa đăng ký thì anh em tiện tay anh em có thể đăng ký để anh em đỡ bỏ lỡ những cái clip mới của tôi Đấy còn đây có một cái um, chút coi như là chia sẻ với các anh em mới là như này có nhiều anh em mới là cũng mới biết Tức là chưa bao giờ xem kênh của tôi Và lần đầu tiên xem kênh Thì tôi cũng xin được chia sẻ với anh em một chút <clears throat> Là cái kênh này này Cái uh, nhiệm vụ chính của cái kênh này là, là, là giải trí là chính anh em nhá Vì thế nên là một vài cái clip Nó mang tính chất là giới thiệu các cái line up mạnh leo rank nhưng mà đa phần các cái clip là đều mang tính giải trí và thử thách là chính nên là tôi cũng chia sẻ cho anh em một chút về cái hệ thống những cái clip của tôi để cho anh em rõ nhá. Thì các em mới rõ và các em cũ thì chắc là anh em quen rồi Đấy là như thế này ờ, Trên kênh của tôi thì nó có Nó có khoảng 3 đến 4 dạng clip 3 đến 4 dạng clip khác nhau Và cái cách mà tôi uh, tôi, tôi tôi ra clip thì nó như này này À từ từ đã Bây giờ phải nói qua về một chút về về về cái thời gian ra clip Thì bây giờ hiện tại ấy Là nó sẽ là hàng ngày nha anh em nhá Hàng ngày tôi sẽ up clip Thường là nó sẽ là 9 giờ sáng 9 giờ tối hàng ngày đó là hai cái khoảng thời gian mà tôi rảnh tôi up clip được đấy <clears throat> đấy là cái khoảng thời gian tôi up clip anh em có thể theo dõi ở trên kênh anh em anh em có thể xem vào cái giờ đó nếu không phải hai cái giờ đó thì nó có thể là 12 giờ trưa hàng ngày ok còn uh, tiếp theo là đến cái dạng clip thì như này chúng ta sẽ có tổng cộng là bốn dạng clip cái, cái dạng clip thứ nhất là cái dạng clip giới thiệu các cái đội hình mạnh leo rank theo meta thường là những cái dạng clip dạng như thế nó sẽ ở đầu những cái update mỗi khi update xong thì tôi sẽ có cái nhận định update và nó sẽ ra những cái đội hình mà trong cái meta đó cực mạnh nha anh em nhá cực mạnh để anh em có thể chơi leo rank nó chính xác đó là những cái clip về giới thiệu những cái đội hình mạnh để leo rank và sau cái khoảng thời gian khi mà chúng ta giới thiệu được hết những cái clip ở trong meta ấy, những cái đội hình mạnh trong meta thì đến những cái khoảng thời gian mà tôi sẽ ra những cái clip uh, sau khoảng update khoảng ờ, một hai tuần gì đấy thì bắt đầu sẽ có những clip về counter những cái đội hình meta những cái đội hình mà có thể chơi được để có thể là ăn được cái meta nha anh em nhé khi mà cái meta nhiều người người ta chơi người ta số farm một cái đội hình gì đấy thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái đội hình mà chúng ta có thể ăn được những cái đội hình đó chúng ta không cần phải số farm theo meta không phải đánh theo meta mà chúng ta vẫn có những cái đội hình uh, có thể counter được khi mà nhiều người chơi meta đấy thì sẽ có những cái đội hình mà counter vào meta Round sau gặp ai nào Tính toán round sau gặp ai Xem là có có cần phải là, là xả tiền ở round sau không Giữ cái chuỗi anh em ạ Bây giờ hiện tại là đang có chuỗi cái cộng 6 rồi Ok, round sau gặp Mai Lâm Mai Lâm là, là đang uh, eco Đang bị ao eco rồi anh em ạ Thôi round sau không phải làm gì cả nhá anh em nhá Round sau cứ để thế thôi Có mấy cái con Goblin ở trong đội hình thôi mà Đơn giản Rồi mà lăng này cũng cần Ok Đồ ra là có vẻ ổn đấy Chơi được Mà lăng lấy cái bờ linh thôi Ok round này không làm gì hết Đồ thì từ từ hãng lấy Đồ này cứ từ, cứ từ từ đã anh em ạ Bờ linh thì, thì cái viên ngọc ấy Tí nữa nó ra cái nhẫn lé thì tôi ghép sau Chứ không vội Có thể là chúng ta giữ để chúng ta lấy cái giáp hoặc là cái cái, cái mặt lạ cũng được Ok Tôi vừa mới giới thiệu cho anh em ấy là hai cái cái dạng video đó nhưng mà hai cái dạng đó thì nó nó chỉ quanh quẩn ở hai tuần đầu của của của sau khi update thôi của meta thôi anh em nhá. Đấy, tức là nó sẽ chiếm cái số lượng rất ít. Chiếm cái số lượng rất ít trong những cái video mà tôi tung ra. Đó. Tôi chỉ tung một lần thôi, sau đó tôi không chơi nữa. Ví dụ như là cái meta ấy, những cái clip về các cái đội hình meta tôi chơi rất ít. Meta thì anh em tự chơi thôi nhá. Còn anh em ờ, tôi cũng không thích chơi nhiều lắm Tôi không thích sở spam mấy cái đội hình meta Đó, bởi vì ở trong rank anh em gặp nhiều rồi Nên là những cái đấy anh em gặp nhiều rồi tôi cũng không thích chơi Còn cái dạng mà tôi chơi nhiều nhất ấy Và ra nhiều nhất clip ở trên kênh Nó là cái dạng video thử thách Dạng video kiểu chơi những cái đội hình lạ và nó khó hoặc những cái mà anh em ít có cơ hội anh em được chứng kiến ở trong game cũng như anh em khó có khả năng anh em tạo ra được những cái đội hình như thế rất ít thì tôi sẽ chơi nha anh em nhá Đấy Nó là mang cái tính chất giải trí hơn là nhiều Giải trí hơn là nhiều Và tôi cũng nói rõ luôn nhá là ở trong những cái đội hình mà <clears throat> giải trí thì nó cũng vẫn sẽ có những cái đội hình mạnh Đấy tuy nhiên là là những cái đội hình nào mạnh thì tôi cũng sẽ nói với anh em là những cái đội hình đó có thể chơi được và những cái đội hình nào không chơi được tôi cũng sẽ nói ra luôn để anh em biết nhá chứ không phải cái đội hình nào của tôi tung clip ra cũng là cái đội hình mà anh em có thể chơi được trong rank đâu nhá đấy nên là cái kênh của tôi là không phải là tung ra những cái clip cực kỳ gọi là những cái đội hình mạnh để anh em chơi không phải thế nhá anh em nhá nên anh em đừng hiểu lầm tôi nhiều khi là có một vài anh em uh, mới xem kênh của tôi không biết đấy xong rồi cứ làm theo mấy cái clip đấy là coi như là toang luôn anh em ạ Đấy, có anh em là đã nhắn tin cho tôi rồi Bảo rồi Nên là tôi tôi cũng đã nói trong một cái clip gần đây rồi Ôi trời mẹ mất chuỗi rồi Khỏe thế nhở <clears throat> Khỏe đấy Đập khỏe đấy Đồ dồn cho heo lai được Đấy, tôi cũng đã nhắc một cái clip gần đây là tôi cũng đã nói cái việc đấy rồi nhưng mà tôi xin nhắc lại cho anh em bởi vì lại có rất nhiều anh em mới xem đấy khoảng 10.000 anh em trong hai tuần vừa qua đấy đấy số liệu trên youtube có báo rồi thế 10.000 anh em nhưng mà đéo đăng ký anh em ạ mà chỉ là là, là thêm 200 anh em đăng ký thôi còn người mới xem thì là thêm 10.000 anh em đấy nhưng mà ờ, tôi cũng nói luôn là các anh em vẫn là xem nhưng mà chưa đăng ký thì tôi cũng nhắc anh em là cái đội hình chủ yếu nó là giải trí nhá anh em nhá còn bộ làm mạnh thì tôi nói luôn ví dụ như trận hôm nay thì chắc chắn là chơi được nha anh em nhá trận hôm nay anh em anh em có thể chơi được đấy chín assassin cực mạnh nhá anh em nhá tôi đang xây dựng chín assassin ok và chín assassin nếu mà anh em ra là con gấu assassin thì chắc chắn là nó sẽ là rất là mạnh đấy thậm chí là nó có thể xác định nó là vô địch rồi đây rồi anh em ơi đây nó là cái cơ hội để câu của con gấu assassin này được chưa? Ổn chưa? Thế này lên lên 8 nhỉ? Từ từ đã. Rao sau, rao sau. Rao này rao 14 rồi anh em ạ. Rao sau lên 8. Rồi, để thực hiện được cái việc ra ờ, là cái con gấu assassin thì chúng ta kẹp quy giạt vào chúng ta câu ba con gấu anh em ạ chúng ta có ba gấu kích hoạt lên thành bốn gấu câu cho nó dễ chứ còn tôi nói thật là như này là gọi là vô sinh gấu rồi đấy gấu xin vô sinh luôn ra được tất cả các loại gấu trừ con gấu assassin cay thật nếu mà ra gấu assassin là chúng ta kẹp ví dụ như là kẹp kẹp kẹp 6 assassin kết hợp với với với cả hai gấu ở level 7 là nó đã gọi là ok lắm rồi tầm này thì thôi xác định là là thua thôi anh em xác định là chấp nhận là mất máu để câu được ra gấu assassin thì phải chấp nhận thôi chứ còn cũng không bỏ assassin vào nữa ôi rồi ơi đấy anh em thấy không ra mẹ hết gấu còn mỗi con gấu assassin đều ra cay thật thôi assassin thì từ từ đã chơi gấu gấu mèo cũng được anh em ạ cái bộ gấu mèo này nó cũng mạnh giai đoạn đầu game để giữ máu Chủ yếu là bây giờ phải cho bốn gấu vào để câu gấu assassin ấy Chứ còn bây giờ mà mà <clears throat> bỏ assassin vào thì lại không chơi được bốn gấu hoặc là không có mèo thì nó cũng yếu Đấy cứ cứ để này ở giữa game là ổn rồi Thế này mà tí nữa nó lổ ra con gấu đá Thêm một con gấu đá nữa thì là ok luôn này Gấu đá, hai gấu đá kẹp với cả hai mèo thì nói chung là giữ chuỗi đến à, Không phải giữ chuỗi mà là nói chung là ổn áp Gọi là ổn áp giữ máu Đến khoảng round 25 là vẫn là ok Tôi nghĩ là đến 25 vẫn ok luôn Đấy cứ từ từ áp cấp thôi Lên dần thôi anh em ạ Đây rồi Ui mẹ có hai con assassin ở ngoài hai assassin hai sao nhưng mà không cho được vào này Ok Thế là round vừa rồi là tôi không còn ra thêm được con gấu nào nhở Rồi lên 8 thôi anh em ạ có hai sao mà chả nhẽ lại không cho vào Đúng không? Cho vào chứ Cho gấu vào À cho cho cho cho con ờ, thị vệ vào cho nó Cho nó giữ máu ấy Ok thế này thôi Thế thôi lại bắt đầu giữ tiền nữa Tôi còn nghĩ là xem có lên, có lên 9 luôn không đây này Nhưng mà thôi anh em ạ Từ từ đánh từ từ thôi Ra con gấu assassin thì lên 9 Kẹp 3 assassin vào Như này chắc vẫn ổn Ok gặp Goblin Chuyện này có bom của Calong á Goblin xanh sớm không phải là là là, là cái gì đấy mà nó an toàn ở giai đoạn late game đâu nhá. Khá là nguy hiểm đấy. May mà thằng Goblin nó không xanh, đang có chuyện thua. Thế là cũng ok rồi. À? Chỉ sợ là Goblin xanh xong rồi tí nữa ra đủ bộ mất cái Goblin thì thì càng á, Chúng ta đã đủ xin cho nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con. Thiếu một con. Thiếu một con. Chính là con gấu assassin. Ra gấu assassin là đủ 9 assassin rồi. 9 assassin là là chơi luôn ở level 9 đúng không? Level 9 là có 9 assassin. Lên level 10 luôn, nếu mà ra gấu assassin up 10, up 10 nhét hai gấu kẹp hai gấu vào. Kẹp hai gấu vào câu gấu assassin. Nhưng mà thôi nói chung là cái tầm này tôi vẫn vẫn kẹp bốn gấu đi Chấp nhận Chấp nhận hy sinh một chút anh em ạ Máu thì vẫn ok mà Tầm này máu nói chung là ừ, thông thả Thông thả chơi Thông thả chơi thôi Mấy cái round vừa rồi là ờ, không không không không ra gấu Liệu rằng là nó, nó, nó có kích hoạt chế độ vô sinh không nhỉ anh em nhỉ? Wow Có khi nào đến cái thời điểm này nó kích hoạt <laughs> chế độ vô sinh mẹ mãi ra nó ra cay nhở bắt đầu cảm thấy sốt ruột rồi đấy răng 17 rồi anh em ạ ra bốn con gấu rồi mà ừ, cảm giác ừ, gấu nó vẫn khó ra ấy nhở ôi kìa ôi thì chết rồi rau này rau này như nào đấy ui giết cái con con con này đi whisper được được được được được được được ăn được ăn được ăn được ui rồi cái con gấu làm tiền nó khoảnh còng lưng luôn anh em ơi hai con gấu gánh còng lưng Ui rồi ơi, nổ con gấu đù ạ. Vẫn chưa được. Rồi, áp dần đến 9. Chả nhẹ, trận này lại không có gấu assassin để chơi. Cú lừa. Thôi chúng ta tôi tôi để xem thế nào máu nó tụt xuống nhiều nhiều thì chúng ta bỏ bộ bốn gấu thôi còn chắc là vẫn chơi bốn gấu anh em ạ phải câu ra con gấu assassin thì mới chơi được cái bộ này nếu mà không có gấu assassin thì nó không mắc binh đâu nó không mắc binh đâu <clears throat> đợi chút đi chút đi ui thằng này trông có vẻ to nhở to đấy đéo cắt được chuỗi rồi khỏe quá không đánh được không đánh được không đánh được không đánh được không có đam, không có đam, không có đam Thằng này nó dồn đồ cho heo lai Không có đam Chịu rồi Tầm này mà chưa nói chung là chưa có bộ gì cả, chưa có lay up gì cả thì, thì thì không không đỡ được. Bây giờ chỉ có giữ máu thôi anh em ạ. Cho giữ máu vào. Không biết là tí nữa có có có cho giữ máu vào luôn không nhở Lên level 9 kẹp con giữ máu vào cho nó an toàn, đánh về lâu về dài thôi. Trận này thôi cứ xác định luôn là kích hoạt chế độ sinh tồn anh em ạ. Round 19 rồi đúng không? Máu máu còn khoảng ờ, hơn 80 máu. Hơn 80 máu thì Thôi tôi cứ, cứ cho là đến khoảng round thứ 25 đi nhá 25 mà đéo ra assassin Gấu assassin thì Thì thôi anh em ạ Thôi bỏ 25 mà không biết là lúc đấy có tụt máu nhiều không Nhưng tầm round 25 chắc tụt cũng kinh lại Bắt đầu từ round 20 là bắt đầu mỗi round mất khoảng 10 máu, 15 máu đấy. Về các bản cái đội hình này nó nó chỉ mạnh ở cái giai đoạn trước 20 thôi. Sau 20 là phải Celesi cái thứ đấy, đéo ra này, mẹ cay thật. Wow. Ra hai con gấu đá này. Ôi anh em ơi bao nhiêu cái lần để gấu mà chưa có một lần nào ra gấu assassin anh em ạ Thôi chết rồi thế này là gấu lừa thật rồi Chưa ra một cái con gấu assassin nào luôn 20 round Mà tôi kích hoạt bốn gấu rất lâu rồi nhá Rất lâu ra bốn gấu đấy Bây giờ nó không giống cái kiểu gấu như ngày xưa Ngày xưa có lúc nó ra một lúc hai con gấu Đấy bây giờ nó, nó chỉ ra mỗi round nó chỉ ra một con thôi ngày trước là ờ, có cái round nó ra hai con gấu một lúc luôn đấy, lúc đấy thì, thì cái cơ hội nó ra nó dễ hơn bây giờ nó đúng là nó khó hơn ngày xưa thật ngày trước khi update là có cái con gấu bố này là ngày trước là có round nó ra hai con gấu luôn chơi gấu như thế nó mới xuống mẹ đùa đủ chín xin rồi nhưng mà vẫn chưa cho được vào <laughs> cày để hết ở ngoài chín assassin đủ chín con luôn anh em ạ 9 assassin À đâu, thiếu một con, thiếu một con Chưa đủ Thiếu một con gấu assassin Là đủ 9 con assassin Rồi, chốt đồ luôn anh em ơi Lấy cái uh, Kira, găng tay Kira này Gặp thằng này chắc vẫn ăn được ok gấu vẫn rất là ổn đấy ổn đấy được rồi vẫn vẫn chưa mất máu là vẫn ổn anh em ạ có thể kéo dài tới round 30 có thể kéo dài từ round 30 ok trong lúc đấy chúng ta cũng đợi 9 assassin luôn Nếu mà không round 30 không có thì bán hết gấu đi thôi Round 30 không có thì bán hết gấu đi thôi Sau kiếm con cáo thay vậy Round 30 mà chưa lên 10 được thì nó cũng ơi ấy RAM 30 tôi nghĩ là lên 10 Lên 10 sau đó kẹp với cả Kira Bởi vì thế nào RAM 30 nó cũng sẽ ra một cái món đồ Nếu mà nó ra là cái găng tay Kira thì chốt đội hình là ok rồi anh em ạ Chốt đội hình lúc đấy là ok rồi đấy, Chúng ta thiếu con kéo nữa là chúng ta có 9 Assassin Lên 10 là kẹp Kira vào là xong cũng không cần phải gấu assassin nữa đến lúc đấy thì không cần gấu assassin chúng ta kiếm con cáo hai thôi nhá kiếm cáo hai thay thế Thôi được rồi để cái cái cái bộ gấu này đến round 30 đi tầm này vẫn thấy đang ổn anh em ạ vẫn đang ổn, vẫn đang giữ máu tốt Được đấy, được đấy Ui có cắt chuỗi được thằng này không? Cắt chuỗi luôn này Ui đúng cái kiểu hai con gấu đá kẹp mèo tín thật Hơn hẳn luôn anh em ạ Vừa nãy là có một con gấu đá Ui rồi lên gấu đá tiếp này Trận này ờ, cho cho toàn mấy cái con gấu khác thôi Chưa thấy gấu assassin Chưa thấy con gấu assassin đâu Lại thêm một con gấu đá nữa <coughs> dồn đồ cho gấu đá thôi anh em ạ nhưng mà cái con gấu đá này tôi nói thật là tôi cũng nó lên thì cũng mừng đấy nhưng mà thôi nói chung là nó cũng gọi là được cái con gấu đá lên hai sao thôi thì gấu đá nó gánh tôi ở giai đoạn này vậy gấu đá gánh tôi cũng được hưởng hiệu ứng assassin đấy sáu sáu sáu assassin nếu mà chúng ta cho 6 assassin vào thì con gấu đá này cũng được hưởng đấy có lên chốt cái món đồ ờ, Bây giờ hút uh, ghép được cái hút máu ấy, hút máu trừ giáp ấy có chốt không nhỉ? Chốt được cái một cái món nữa ghép cho con này nhưng mà tôi cũng đang đắn đo lắm, không biết là có lên chốt không. Mà cái con gấu đá này này, nó lên hai sao thì cũng chưa chắc nó đã mạnh bằng là hai con gấu đá một sao thôi nhá. Hai con gấu đá một sao kẹp mèo vào là nó là ba con ấy, có khi trưởng của nó tung liên tục nó khỏe hơn ấy. Đây là chưa chắc đâu, anh em thấy không? Nhiều khi con này nó lăn một phát nó đâu có chết được hết ừ, Con địch đâu, đâu có clear đâu Nhưng mà ba con thì nó khác ba con ba con đam nó to hơn là một con đấy ba con một sao mà Thế nên up cái con này lên ý Thực ra thì nó cũng cũng là hai sao Nhưng mà chưa chắc nó đã mạnh bằng Chưa chắc nó sướng bằng Thay vào đấy là có thể là gấu gấu cũ ấy Cái con gấu cũ tổ này Gấu cũ tổ 5 tiền lên lên hai sao sau đó thì hai con gấu đá một sao có khi lại ok hơn Đấy Cái thứ nhất là nó có thể là dồn đam được nhiều hơn Dồn đam được nhiều hơn, tung được nhiều trưởng hơn Đấy, thứ hai là cái việc là tung nhiều trưởng ấy nó dẫn tới cái việc là cái con gấu bố nó được sơ tách nó được tăng cái sơ tách nhanh thì nó sẽ kích hoạt được cái trưởng nhanh hơn đó cái trưởng thứ ba của nó kích hoạt ăn lóc được ba cái trưởng nhanh hơn thì nó sẽ khỏe hơn Đấy, cái tập này vừa lấy hai gấu đá ăn được thằng này bây giờ chuyển sang gấu đá hai chưa chắc đã ăn được thằng này đâu ăn được không chắc là vẫn ăn được ăn được ăn được được ăn được ăn được ăn được ok ổn nói chung là ổn anh em ạ ui rồi mẹ mày bây giờ mới ra round hai mười lăm mới ra con gấu assassin thôi được rồi gia đình nhiều gánh nhá lên 10 ok 6 assassin vào bán mèo đi luôn ok chưa anh em 6 assassin 4 gấu 6 assassin 4 gấu ở level 10 Ok ok ok Nào cố gắng đã đẻ ra rồi thì thì là không bị tắc rồi anh em ạ à. Không bị tắc tí nữa nó sẽ ra tiếp Tí nữa hy vọng là như thế Nói <laughs> trước bước hôm qua Nó lại không ra nữa thôi lại bỏ mẹ luôn Ác thật Đúng kiểu cú lửa anh em ạ à. Ra 4 gấu từ round 10 R Round 25 mới ra gấu assassin Cày Đừng có bảo là 15 round nữa để ra thêm một con gấu assassin nữa nhá Chúng ta mất 15 round để chúng ta có bốn gấu để đẻ ra con gấu assassin Dạ mạn đấy, đéo ra, cay không? Lại ra gấu mết này Bực thật sự Tôi đã mất 15 round để nó ra gấu assassin Và không biết là có phải là 15 round nữa 15 round nữa tức là đến round thứ 40 ra thêm con nữa Thôi chịu luôn đây rồi Thôi cứ nói chung là phải nó phải có phương án dự phòng anh em ạ Cáo đây rồi Tôi nghĩ là, là, là, là chuyện này ừ, chúng ta chúng ta không thể đen đến cái mức mà nó đéo ra là coi con gấu assassin đâu anh em ơi nó đã ra rồi thì tôi nghĩ là chỉ một hai round nữa thôi là chúng ta sẽ có gấu assassin hai sao để chơi anh em ạ chắc là thế ok thôi được rồi chốt đồ rồi lấy đồ đi anh em ạ Chúng ta chốt cái mặt nạ hút máu Mặt nạ hút máu với cả cái chén là, là ok rồi Lấy được cái chén thánh nữa Mặt nạ hút máu này là vừa hút máu vừa trừ giáp này Đấy, địch bây giờ cũng form ờ, đủ bộ các thứ rồi Cũng Exorcist rồi, nhưng mà đây vẫn thắng này Được đấy nhở Được đấy Ốc à Ốc có chơi được không Rồi lên được 10 thì lại bắt đầu mua ốc tiếp thôi Mua ốc tiếp Đưa con ốc lên 3 làm co cũng được anh em ạ Phương án dự phòng Phương án dự phòng Trong cái việc là nó không ra con gấu assassin Rồi có có có có có Velom là sẽ kích hoạt Kira cũng ok Rồi chúng ta lấy cái chiến thánh luôn lấy cái chiến thánh luôn anh em ạ uhm, cay nhờ cái round vừa rồi là cũng không ra gấu không ra gấu luôn tầm này 6 assassin tôi nghĩ là ổn trong cái cái, cái giai đoạn này ổn rồi ui mẹ ơi cái thằng lại chết rồi anh em ơi cái bọn goblin nó bắt đầu to rồi thế này ra Calong 2 sao Full bộ Goblin Mech Thế thì Chút xong rồi Khó rồi Khó rồi Khó rồi 12 máu Ra Calong 2 Lật kèo rồi đây này Dark Spirit Có chưa không? Rồi chuyển đồ cho gấu bố đã anh em ạ Dark Spirit tôi nghĩ không chơi đâu Nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề ấy Con đấy nó cũng không giải quyết được nhiều vấn đề trong cái trận đấu này Phải cái trận nào mà nó có gót đỏ thì mới, mới cần cái con đấy Hoặc là Warrior thì cần con Dark Spirit Chứ cái trận này thì tôi nói thật với anh em là mấy cái con Goblin nó cũng có hồi máu Nó hồi máu không ăn thua Goblin đam nó cứ phải là sốc đam cực mạnh Hay như mấy cái bọn beat này thì nói nói chung là Dash Grid nó không, không, không, không có tác dụng lắm Chúng ta thay bằng con ca lông với con bom thì ngon hơn Nếu mà kẹp ca lông với kẹp bom Trong lúc mà chưa có đủ bộ Kira ấy Kẹp ca lông kẹp bom thôi Đằng nào cũng sẽ không có slot cho mấy con 5 tiền mà Ok Ui mẹ ơi đéo ra luôn này anh em này Đồn tiếp rồi cáo Luôn phát nữa Ui Ê Đây rồi Ui rồi ôi May quá Ú Bán cái này đi anh em ạ Thừa một slot Thừa một slot Bán con thị vệ đi Đủ rồi, đủ 9 con rồi anh em ạ Lóc lại đi Đủ 9 con rồi Càng ấy Chuyện này cũng có thằng chơi assassin này cũng lên được 10 rồi Cũng lên được 10 Đợi ra 30 là có Kira thôi Ok Mà tôi vẫn ăn được Hay quá Gấu bố này gánh thật đấy Gánh còng lưng luôn Vẫn giữ được máu ổn anh em ơi Rao sau là, là 30 rồi nhỉ? Trời ơi tôi, tôi có lên tiếp tục giữ bốn cái con gấu này không đây Đã đến rao 30 rồi đấy tôi vẫn muốn là có con gấu assassin để chơi anh em ạ Thôi Dù sao thì máu bây giờ cũng đang trên 50% Tôi nghĩ là vẫn có thể gánh được Con gấu bố này vẫn có thể gánh được cho tôi đến Ra 35 Nha anh em nhá Thôi cố đi Cố một chút nữa đi Đằng nào chúng ta cũng đang bất công Chúng ta chơi bộ 9 xin rồi Thì chơi cố gắng câu ra con gấu assassin Chơi cho nó sướng anh em ạ Nhá Ok Giữ đến round 35 đi Giữ 35 đi Là dạ, giữ đến round 35 đi Để đấy gấu bố gánh kèo Bây giờ mà mà mà bán gấu đi thì nó nói thật bốn gấu là còn đéo ra thì hai gấu sao mà nó ra mà cũng chả có slot cho hai gấu đâu chỉ assassin nó kẹp kira là hết bố rồi chỉ kẹp được một gấu thôi thôi anh em ạ sáu assassin thôi sáu assassin kẹp bốn gấu vào có cả Kira thì nó vẫn ngon hơn Chứ còn nếu mà chúng ta chơi bỏ 9 Assassin vào là chúng ta cũng chỉ là kích hoạt Kira thôi Chứ còn nếu mà bỏ Kira để kẹp gấu thì nó lại hơi sai anh em ạ Như này là nó là tối, ưu rồi trong cái giai đoạn hiện tại rồi 6 Assassin 4 gấu kết hợp với cả Kira Nó là tối ưu rồi Đấy nó gọi là mạnh nhất trong cái thời điểm hiện tại là như này Chứ còn bây giờ mà nếu mà bỏ ra thì lại thành yếu Tầm, tờ, tầm này mà chín assassin vào thì sẽ không câu được gấu nhá anh em nhá. Thôi cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng đi. Còn bốn round nữa thôi, hy vọng là máu nó vẫn ổn. Vẫn có thể giữ máu ổn. bốn round nữa thôi mà, cố lên nào. Cố nào. Chồng bắt đầu đuối đấy. Chồng đúng thế anh em ạ. À. Đuối thật. Nhìn cặp cái thằng này bắt đầu đuối này. Thế thôi nhưng mà cũng chỉ lọt một con, thế là cũng được thôi hay quá Lọt con rồng rồi Mỗi đao mất tí máu mà Được Cái tầm này chỉ sợ Goblin thôi anh em ạ Cầu trời khẩn Phật cho là không gặp bọn Goblin Thế là ok <laughs> Gặp Goblin chỉ sợ đẩy nó tràn nhà <clears throat> Goblin bây giờ to Tự nhiên ờ, ra là con Calong hai Thế là coi như là bây giờ đang đánh chuỗi kìa à, Đánh chuỗi cộng 5 luôn Dã man thật sự À, thôi được thế thôi nha anh em nhá chốt luôn là đến ra 35 đi tôi nghĩ là vẫn đủ để có thể thể thể đốt máu đấy tầm này chắc là thua thôi anh em ơi không thắng ở đâu chứ cái đội hình này thì nói chung ấy là đây là ra 32 rồi chứ nó không phải là sớm sủa gì đâu nên là cái đội hình 6 ra xin mà chỉ kẹp gặp luôn ạ về Wolverine ca lông hai bom hai thôi đỡ thì đéo vào được đấy ca lông hai bom hai nhưng may quá nó không có công nghệ mất ở round này thế là cũng được rồi mà clear tốt phết nhờ cuối cùng cũng chỉ lọt mỗi ca lông được đấy thua thua thua thì thua nhưng mà mất có tí máu thôi nhưng mà làm thế nào để ăn được nó thì thì lại phải tính xem là late game làm nào để ăn được cái thằng thằng thằng thằng goblin khó à nhưng mà cũng chưa chắc đâu nhá tôi chưa biết đâu chưa biết đâu bởi vì là cái bộ chín assassin này này là, là là cũng chưa chơi chưa chơi nên cũng chưa biết thực sự là nếu mà được nhà phát hành bắp cho mạnh lên như thế thì liệu rằng là có thể ăn được assassin ăn cái bọn assassin này có thể ăn được bọn goblin không thì ừ, cái này chưa biết từ từ <laughs> từ từ đã từ từ đã cứ ra để con gấu assassin hai rồi tính nhá anh em nhá cứ ra gấu assassin hai rồi sẽ biết mạnh hay yếu thì hồi sau sẽ rõ cứ phải đủ bộ thì mới đánh giá được anh em ạ à. chứ cái tầm này vẫn chưa đánh giá được đâu rồi được rồi đéo ra thì bán luôn này khả năng cao là đúng là 10 năm rao mới ra một lần anh em ạ Tức là phải rao thứ 40 là mới ra thêm được một con gấu assassin nữa Thôi chắc là tôi chuẩn bị tôi giải tán ừ, Thằng này cũng ca lông hai ạ ca lông hai biết rồi à? ơi thế thì mạnh đây này ca lông hai ca lông hai kết hợp với cả bít à thế thì mạnh đấy ôi thế thì mạnh đấy mạnh đấy mạnh đấy ui thằng này lại một thằng nữa coi như là một máu bách đấy vãi đái thật ui cái bộ này ấy, anh em ạ cái bộ này nó còn mạnh hơn cả cái bộ bộ bộ, bộ uh, Goblin cơ 6 bit kẹp ca lông thì mạnh lắm nhá Chưa thấy con gấu assassin đâu Lại đẻ ra con gấu đù cay thật Thôi chắc là như thế rồi đấy anh em mà trò này không có cơ hội chơi gấu assassin đâu Thế thì nó cũng đeo mắc binh được Nó cũng chỉ là bình thường thôi Nó nó không không không phải là mạnh nhất ở trong bộ 9 xin bây giờ bây giờ cho 9 xin rồi thì, thì cũng cho được rồi bây giờ rao sau 35 mà đéo ra thì thôi chắc là cũng bàn gấu đi thôi chứ còn biết làm nào bây giờ bây giờ nó là quá muộn để để câu được con gấu assassin lên hai sao rồi anh em ạ nó còn tận hai con nữa cơ mà hai con nữa thì kiếm đéo được đâu ra hai con nữa đây bây giờ còn vẫn một sao hai con còn chưa xong rồi lấy đâu ra mà thêm ba con khó rồi anh em ạ à. tầm này thôi tôi nghĩ là phải giải tán nhanh không mẹ nó tụt máu bây giờ nó là 15 máu một rào ấy chứ <laughs> không phải là một hai máu một rào nữa đâu tầm này bây giờ là bắt đầu nó đẩy kinh khủng khiếp rồi không tham một nữa rồi anh em ơi cho cơ hội đến tận round 35 trời ơi từ round 10 đến round 35 là 25 round Siêu tập đủ bốn con gấu 25 round Đéo ra nổi con gấu assassin 2 sao Tịt còi anh em ơi Gấu này là gấu tịt vòi rồi Gấu này là không đẻ được rồi Sao lại có những cái trận đấu mà nó vô sinh thế nhờ Thôi anh em ơi chuyển đồ cho cáo thôi Cáo bây giờ là nhân vật chính rồi Ôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Round sau bán hết gấu đi thôi anh em ạ Tầm này là là là là toang đấy 35 máu rồi kìa anh em nhìn 35 máu thế thôi Nhưng mà tôi nó khác với cái bọn kia Bọn kia nó một máu Nhưng mà nó vẫn lại là ok Anh em ạ một máu nó vẫn mạnh Trông nó vẫn mạnh Còn tôi thì, thì 35 máu Nhưng mà ví dụ như ba rau nữa mà tôi đều bị đẩy Mỗi rau 15 máu thì ba rau nữa là tôi đi mẹ nó rồi Sống làm sao round 40 đây Để mà câu gấu thôi anh em ơi Giải tán quốc hội nhanh khẩn trương ừ, rồi ôi con mẹ nó, nó lừa mình mất thời gian quá biết thế thì form luôn từ đầu luôn cho xong thôi anh em ạ giải tán cút cút cút cút cút cút cút cút cút khẩn vào đây chín xin nó khác anh em ơi chín xin nó khác đây này tôi cho anh em xem bỏ chín xin vào kể cả không có gấu thì nó vẫn khác bọt luôn vì nó đủ bộ anh em ạ nó đủ bộ nó khác Hy vọng không gặp thằng Goblin Để Goblin nó xanh vãi cứt luôn Ôi rồi gặp thằng Goblin ba con cá lông à, ba con cá lông hai sao ạ. À. Wow. Ơ nhưng mà ố ố ố ố nhưng mà không, không, nhìn kìa. Ồ nhưng mà không. Úi rồi ôi, ghê tí mạnh chưa? Bốn máu đi ông <laughs> đi luôn nè. Mẹ mạnh thế nhờ, bốn máu. Bốn máu, ca lông hai con hai sao tức là ba con đấy ba con Kalong hai sao trong bộ Wolverine mẹ xỉa cho một phát đi luôn ạ à. mười bảy nghìn 000 đam đến từ vị trí của con cáo kìa anh em kìa Thế mới biết là có vẻ như là bắp cái bộ này hơi quả tay Bắp bộ này hơi quả tay anh em ạ Đủ bộ phát nó trông <laughs> đánh lực thế nhờ Vừa mấy, mấy cái round trước còn ờ, còn trông như kiểu sắp chết nơi rồi ấy Bắt đầu lắp bình oxy thở thiết các kiểu các thứ rồi Bác sĩ đã à, coi như là ra ra ra mở cửa, ra mở cửa báo với gia đình tôi rất tiếc. Tôi đã cố gắng mà tôi rất tiếc. Đấy thế nhưng mà Ồ, <laughs> tự nhiên lại kiểu như hồi sinh nhỉ. Kiểu như hồi sinh rồi. Mạnh quá anh em ơi. Nào, như nào đây? Thằng này chắc là thằng này vẫn ăn được tôi. Thằng này thì trông nó lại khỏe hơn cái thằng kia anh em ạ. Ca lông trong cái bộ beat thì nói chung là nó nó khá là khỏe. Chưa ăn thua. Thôi để đấy cáo lên ba rồi chơi tiếp Cứ từ từ ơ Anh em thấy Mẹ nó chứ Anh em thấy thế nó có đều không Con mẹ con gấu assassin kìa Chuyển đồ cho ốc Ốc lên được 3 sao chuyển đồ cho ốc anh em ạ Từ từ đã thử nhá thử ơi Chưa chắc đã mạnh bằng con cáo đâu Đây là gọi là thử nghiệm thôi nha anh em nhá Thử nghiệm để xem nào Ghép đồ nhanh anh em ơi <clears throat> Quả này là quả thử nghiệm rồi nhá Thử nghiệm xem là nếu mà chuyển đồ cho ốc Hết đồ cho ốc thì ốc có mạnh hơn không Có mạnh hơn cáo không Cú này là cú thử nghiệm Ui trông có vẻ như cũng không mạnh lắm đâu anh em ạ Không mạnh lắm đâu Đấy mặc dù là có thể là thắng Có thể vẫn thắng nhưng mà không mạnh lắm Ok Giết được cái thằng kia Thôi thôi thôi tôi nghĩ lại rồi Tôi nghĩ lại là chuyển đồ lại cho con cáo anh em ạ Tôi nghĩ chuyển đồ con cáo thôi Xin một quả trứng cũng được này Xin quả trứng đập cho con gấu assassin Ra quả trứng như nào Đéo có rồi anh em ơi Con mẹ 50 tiền đéo ra luôn ạ à. Rút round này nhá Chưa gặp cái bọn bit này Rút round này con ốc có ăn được không Nếu không ăn được thì chắc là round sau tôi chuyển Còn 30 máu thôi 30 máu thì vẫn chơi được Chống đuổi lắm anh em ơi Con ốc của đéo nước đấm đâu Thôi thôi thôi, thôi. Không ổn không ổn không ổn không ổn Không ổn Ơ được đấy Được không Được không Đéo được May đấy Nhưng mà nhìn là biết là không ổn Trông dạng kiểu con ốc của thiếu đao lắm Anh em ạ Anh em nhìn cả Đam của con cáo hơn cả con ốc luôn Mặc dù nó không có đồ không được, không được, không được Phải chuyển lại thôi, chuyển lại đồ đó Chuyển lại đồ cho cáo đi Ốc này không ăn thua Ốc ba đéo bằng con cáo hai sao luôn hai tiền hai tiền ba ba ba sao Không bằng bốn tiền bốn tiền hai sao Thế nó mới đều với lại Chính vì thế bây giờ người ta cũng ít roll uh, co hai sao à hai tiền ba sao ở level thấp lắm Up luôn, chơi còn cáo luôn Tín anh em ạ, uy tín hơn nhiều Cáo bây giờ nó uy tín hơn con ốc rất nhiều Mất công roll lên 3 sao xong cuối cùng yếu Không ăn thua Đấy mà tôi xin một quả trứng nó đéo co luôn Thôi lấy cái ờ, hút máu đó Hút máu trừ giáp ờ, kết liễu cho nhanh Xin quả trứng thế nào Ui mẹ cáo cáo ba lơi rồi Thôi không đập cho gấu ở đâu Đúng mẹ gấu gấu vô sinh luôn Anh em ạ Đến lúc tôi bán hết gấu rồi thì nó mới ra cái con gấu Thêm một con gấu nữa Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đéo lên được hai Hết game mẹ rồi Bây giờ chơi cũng chỉ chơi cáo thôi anh em ơi Bây giờ mà ra trứng là tôi đập cho cáo Tôi đéo bao tôi đập cho con gấu assassin luôn Nói thế nó nhanh Cáo lên ba luôn anh em ạ Cáo ba cánh kèo Ok Rồi sao các bạn ơi hai cái lỗ hai bên nhảy bên nào cũng chết Ồ như nào Ui đúng anh em ơi Nhìn cái con cáo sọc kia Thôi xong rồi Thôi xong rồi bạn Ôi <laughs> mẹ chụp ra một phát chết luôn Tín chua anh em ơi Đối thủ còn kịp khóc trước khi chết Kịp khóc trước khi chết luôn Nhận thấy có điều gì không ổn Thế là coi như kịp chat lên Nhưng mà chat xong một cái thì trò chơi cũng đã là kết thúc <laughs> Quá mạnh anh em ạ Mạnh thật đấy Công nhận Cần phải là cân bằng lại thôi Chỉ là xin bây giờ đấy Thậm chí là con gấu là con đéo già Chơi con cáo rất ok luôn Sọc một phát bay đội hình rồi Goblin thì cũng mắc binh luôn anh em nhìn cái bộ Goblin kìa Goblin hai con cá lông hai sao nhá, kẹp si Sivet, kẹp mèo các thứ có bom hai rồi mà một sọc cũng đi luôn. Kinh thật đấy, mạnh thật. Rồi, clip đến đây thì chắc là kết thúc thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em còn thời gian anh em có thể chọn cái clip bên trái để xem cũng vẫn là cái con cáo nhưng mà con cáo trong cái bộ gót. Và anh em có thể chọn bên phải để xem một cái trận đấu cực kỳ hay và hấp dẫn anh em nhé. Cảm ơn anh em. Bye bye.